hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu người biết đi em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mắc chia ly suy khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào nay duyên tình dở dang trách em sao quá phụ. trôi mà từ nay vẫn sống chung đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ tình nào vào thương không thương vẫn đợi chờ tình nào vào mơ không trở thành dáng dở không nức nở anh sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều một lần yêu đau thương cả một don't